viên một lần hai lần trong một ngày trong 6 ngày tiếp theo là tổng là 7 ngày tuy nhiên là cái này là sự kết hợp giữa hai phác đồ khác nhau đang được sử dụng một phác đồ của nga và một phác đồ khác nữa thì um, cái cái cái cái liều của nó thì là 8 cái liều của nó là 1600 thì sau đó nó tiếp theo là 600 mg hai lần một ngày trong 7 uh, đến cho, cho đủ 7 đến 14 ngày và cái thứ hai là 1.800 mg ngày đầu tiên thì là theo sau là 800 mg trong vòng từ 800 mg hai lần một ngày à, trong vòng 14 ngày thì uh, cái việc mà chúng ta chia một nghìn tám trăm hay là sáu trăm ấy nó rất là khó chia với cái loại thuốc mà có hàm lượng là bốn trăm và hai trăm ờ, hoặc chúng ta phải cung cấp cả bốn trăm cả hai trăm thì chúng ta mới làm được điều đó hoặc chúng ta phải đẩy cái thuốc ra rất là phức tạp thế cho nên chúng tôi lựa chọn biện pháp mà chúng tôi ứng dụng đó là dùng liều chẵn với liều hai trăm hoặc bốn trăm có nghĩa chúng ta dùng một nghìn sáu trăm mg thì là là nếu mà bệnh nhân dùng liều 400 tức là chúng ta uống 4 viên buổi sáng 4 viên buổi chiều cho ngày đầu tiên buổi chiều tối cho ngày đầu tiên sau đó là chúng ta hay uống hai viên buổi sáng hai viên buổi chiều cho các ngày tiếp theo và thật sự ra thì các các nghiên cứu có thể kéo dài tới 14 ngày nhưng mà chúng ta chỉ cần thật sự làm đến 7 ngày là phù hợp thì đây là cái mà mà chúng ta bổ sung lại cái favipiravir lúc nãy tôi tôi tôi sửa trên nền bài monopiravir sẽ sửa lại thành ra nó nó hơi có thể hơi gây nhầm lẫn với một số người embancamento,